Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi Và lần này thì Khải sẽ soi đồ tiếp tục cho anh em xem à, 81 gà ngáo thì anh em có xem trên kênh youtube Khải anh em cũng biết rồi 81 gà ngáo là một uh, kênh youtube của thằng em của Khải Khải mới uh, tạo một cái kênh cho thằng em nó hoạt động cũng như là live stream gọi Lâm Dừng Kỳ Và đây sẽ đồ của gà ngáo cho anh em xem sơ qua nha Hôm nay thì gà ngáo được uh, top 5 tổng kim 156 mạng và số mũi nửa sơ và từng vong 21 Và anh em cùng xem set đồ này nè à, Thì đầu tiên là cái bóng này Cái bóng này thì tóc 30, sát thương 37 sát thương 61% và 20 22 kháng độc cũng tương đối khá là đẹp nô một à, nô một của cái bỏng rồi à, nô một của cái bỏng rồi cái bỏng này hồi à, xưa anh AK anh mua 3 triệu hơn đó nè anh mua 3 triệu hơn đó nè anh, anh đưa cho ghẹ cầm đó cũng là AK anh đưa đồ cho anh em xài và một cái nón kim nón kim này thì vài hai ba hai ba kim dây chuyền này mua ba kim kiểu mua ba kim áo này thì ép khoảng tầm 4 à, kim đai lưng này thì à, ép xịt anh em à rất đen đai lưng này ép cũng mất mười mấy kim đó gần một triệu mà ép xịt rất là tiếc đôi giày thì ép khoảng tầm 3 kim bao tay này khắn lôi thì vài trăm xu chưa đến một kim nhẫn thì 2320 nhẫn này phải cho mượn xài nhẫn 540 này thì mua khoảng tầm 1 đến 2 kim à, bọn khắn lôi 30 hiện tại này đang có cho mình à, một kỹ năng từ vị phong và hai điểm càng khôn là ba cấp cái này đang được ba cấp kỹ năng và đang sử dụng con ngựa bình thường thôi chung thì uh, à, set đồ này thì uh, à, đỡ mà nói thì uh, giá trị nhất vẫn là cái bóng đô một cái bóng này 30 37 đó cũng khá là đẹp 3 triệu cái bóng hơn 3 triệu cái bóng này và set đồ này thì tương đối cũng tầm ờ, hơn ờ, hơn một triệu rưỡi nữa hơn một triệu rưỡi nữa thì set đồ này tương đương gần 5 triệu anh em set đồ này so với hiện tại thì set đồ này tương đương gần 5 triệu Việt Nam đồng đó chỉ mới tính đồ nha anh em chưa tính ờ, cái ạc như thế nào nha mọi người đó. Rồi, anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho ghẹ 81 minh Một like mình chia sẻ cho nha em ơi Đó, hiện tại này thì cái băng bóng anh em khá là trâu Khá là trâu bò luôn à, Được uh, 3 kỹ năng rồi chúc anh em xem video vui đừng quên để lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông theo dõi Khải nha anh em ơi. Và anh em nào có thích thì có thể ghé vào kênh YouTube Ghè 81 Gaming ủng hộ Ghè một view cũng như là đăng ký kênh ủng hộ Ghè giúp Khải nha anh em ơi. Chúc anh em một buổi à, xem video vui vẻ nha.